tôi đã hướng dẫn về kỹ năng đánh ờ, bài cào Việt Nam video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng đánh ba cây miền Bắc tức là 10 ăn 9 nhị làm thế nào để mình có thể vừa làm trương mà vừa làm con đều có thể chiến thắng trong ván đánh ba cây thì video này tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem nếu các bạn cảm thấy ưng ý thì các bạn lên học không ưng ý thì comment bên dưới tôi sẽ bổ sung bánh bài ba cây thì rất đơn giản hiệu quả không cần phải chia đít chia đủ gì cả nhưng bánh bài ba cây thì nên biến hóa tức là bài bình thường không có nếp khớp tôi không phải đặt khớp làm gì nhá cháo bài xanh chín ai bốc cái cũng được rút đầu rút đuôi đều được hết ví dụ như đánh bốn nhà đi thì người ta sẽ chia nhất năm thì người ta chia từ bên này thì tôi sẽ chia từ đây chia rất bình thường cho các bạn xem tôi là trương mà đúng không tôi là trương thì tôi chia rất bình thường cho các bạn xem đấy trương chia này trương chia xong thì nhà này sẽ lên điểm nhà này bốn nước ờ, ba nước này. nhà này bốn nước này. các bạn xem nhà tôi này trương ăn cả làng một ván không cần nhặt bài làm gì cả tôi đánh bài rất là bình thường bình đây là bài bình thường không hề có dấu bài này không hề có dấu sao chẻ thoải mái tôi không hề đặt thức làm gì và bốc bốc bài thì người ta bốc xoay chín mà người ta có thể cháo đi cháo lại thoải mái không có khớp ấy không có khớp cùng gì đâu đặt bài người ta cắt đầu cắt đuôi thoải mái con dưới con hai nhé khóa lại 6 6 thì nhà này sẽ tiến một này đấy sẽ tiến một đánh bao nhiêu nhà cũng được rất là hiệu quả luôn tôi chia rất là chậm luôn con hai vẫn còn nguyên này nhà này lên bài trước này đấy, nhà này bảy nước này tiếp theo này nhà này chết này 389 này cái nhà 389 này vẫn còn phải xếp với nhà tôi này 10 ăn cụ này các bạn thấy không đánh bài ba cây này không bao giờ sợ thua chắc chắn một điều là không bao giờ dễ thua cho dù các bạn làm trương hay làm con tôi đều có thể hướng dẫn cho các bạn chỉ trong vòng nửa ngày các bạn chỉ cần liên hệ với số điện thoại của tôi trên màn hình chắc chắn một điều 100 trăm đánh bài không bao giờ dễ thua nếu mà anh em nào không học được thì có thể dùng công cụ hỗ trợ công cụ hỗ trợ nhé cho cắt bài thoải mái mà nhất này ví dụ nhà này nhất chia thì đây ai thế tôi khóa đuôi lại khóa đầu khóa đuôi lại cầm bài chia rất bình thường các bạn xem chia rất bình thường khóa hết lại là nhà này lên bài nhà này chết này không cần bài lỗi đâu tôi chia là cho các bạn mang bài đến tôi chia nhân đôi hết cả lên đánh bài ít nhất nó phải như thế này đẳng cấp nó ở chỗ đấy cho nên là tôi tự tin là tôi dạy được cho các bạn không dạy được thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn dùng à, công cụ hỗ trợ đảm bảo các bạn là chuẩn xác 100% không chuẩn không không chuẩn thì không cần phải học nhưng chắc chắn một điều là chuẩn xác ai bốc cãi thế đánh bao nhiêu cửa cũng vậy 6 6 nhà này tiến một nhà này sẽ tiến một này thích chia cho nhà nào điểm to đều được hết Đấy. như thế này này các bạn thấy không bài của tôi lúc nào cũng được 10 à. nặn bài cho các bạn xem nhé đây là con 6 con 7 không nặn bài à? thấy chưa đẳng cấp này lúc nào bài được 10 điểm hôm nay tôi hơi bị ốm một tí nhưng tinh thần vẫn có muốn đào tạo cho anh em có tí tay nghề cho nên anh em nào cần thì cứ liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình